mới đẹp nhất Hôm nay mới ờ, bắt đầu anh em ờ, xây thì ờ, có một cái chú bướm rất là đẹp luôn đấy đã bay vào trong nhà vợ chồng vàng và mình hôm qua thì là chú chó nằm ở kia hôm nay là chú bướm lên ra đây chú đấy, một chú bướm thì nó là là là rất là đẹp cái này là có cái sự tài lộc vào nhà chưa xong nhà đâu mà ờ thôi kìa nó cái bướm mày về nhà lòng hoàng vàng lấy thêm vợ nữa ấy. về nhà xong gái rồi đến thế thì chết ờ, vàng rồi chết vàng rồi à, xin chào tất cả mọi người nhé đã quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang à, mình là Sa Trường Giang à, hôm nay thì à, anh em thợ xây để tiếp tục lên cao hơn nữa à, mọi cây à, xào chống mình đã chuẩn bị xong rồi và bắt đầu anh em lại tiếp tục à, những hàng gạch lên để uh, bắt đầu mình uh, chiều mình sẽ nếu có thời gian ấy, thì mình sẽ đổ rằng rằng trên toàn bộ rằng tường Đấy, sáng nay chắc là mọi người chỉ đổ được cái uh, à, lin tô là cửa sổ đấy lại ở bên trong đấy, tất cả bốn vỉ này mình đều thu hồi nóc hết mọi người nhé còn uh, cửa thì là mình làm rộng là 80 phong thủy ở trên là một mét mình cũng làm theo phong thủy và cái cửa chính này là mét hai hai cánh một cánh là 60 cũng là tài vượng hưng thịnh cả và theo như phong thủy của người đồng bào dưới xuôi thì mọi người biết rồi là là con số nào mà nó đẹp giờ à, mình mới làm Đó, bên này cũng thế là tí nó sẽ đổ lên tô trên hoàng à, trên cái cửa chính này sẽ có một ô thoáng Đó. tất cả bốn vỉ là mình đều thu hồi hết và cái mái hiên này thì mình sẽ làm rộng cho mình hàng hàn cái ống ờ, kẽm 48 hàn nó ra để mình làm mái nó thò ra một chút rộng một chút hiên đấy ở trên này thì gió rất là cao à, ở trên này thì rất là cao và gió rất là mạnh thế thì này, nếu mà mình à, ấy quá thì gió tốc gió trên này mạnh lắm bà con bảo nên là mình không thể là ờ, quá cao ấy được để trong vòng à, ấy được vài ngày nữa thì à, chắc chắn là anh em sẽ thu được hồi nóc vừa nóc thì mình sẽ vào áo con cá chơi đóng cái là do không đi cá hết con đấy không chỉ chỗ nó đi mua thật đấy đùa đâu nó không biết đâu mua sắt mà không mua nữa nó gì đúng là chịu rồi đây đây đây đây cửa này thì mình cũng làm rộng 80 cũng là phải phong thủy 80 như là áo này đều là 80 hết Ôi, ôi, ôi. Ta dân ngập tuần lâu nên mới đã. Ta đã. Ta cho dân người lại có sẵn này kia lại có. Có thể nó này có cái này có cái này. làm hạt nổi sát sáu đỡ viên Đà Nẵng không phải vả còn học lên lớp 20 cơ anh em ạ à. Lên lớp bằng gọi là thạc sĩ tiến sĩ rồi, phó giáo sư rồi Lớp lớp 20 là là là đấy Bằng cao nhất đấy Giáo sư ấy, tiến sĩ đấy cân chưa khiếp chơi cả bát tô ăn cả bát tô mình em mới học hết lớp 12 thôi Vàng học hết lớp 20 Học 10 đến ờ, cấp uh, giáo sư Giáo sư sử học ờ, hết lớp hai lớp hai mươi là là vua gì vua lên mức mức là 13 là đại học mà đại học mừng rồi trung cấp trung cấp lên đại học đại học lên bằng à, thạc sĩ thạc sĩ tiến sĩ tiến sĩ à, anh mới lên à, giáo sư phó giáo sư 20 là cao nhất rồi cao cấp học cao quá <laughs> cao quá cao quá cho nên nó người nó mới ngu đi ấy chúng mấy tỷ chúng mới tỷ ngu luôn đấy chúng mấy tỷ ngu luôn Tôi thấy cứ học trung bình ấy hay hơn đấy Nguyên chúng mấy tỷ ngu luôn Ngọn lành vì bên kia nó có ngọn núi cao ấy thì gọi là ngọn lành ừ. Nhưng không bảo là ngọn dữ đi nhỉ anh ạ à? <laughs> Ngày xưa nó có hồ đấy đúng là phải gọi là ngọn dữ không phải Trước kia là ngọn bảo là núi nhọn Ờ núi nhọn đây Nam kia toàn là mới ở trên núi nhọn thôi. Đúng rồi. Đỉnh núi nhọn. Rồi à, anh ở đâu? Anh sống ở trên đỉnh núi nhọn. Đấy. Đấy. Anh Chứ còn ngọn lành là do do ấy thôi. Cho mọi người à, đặt như vậy để để dễ ấy mà. Phân khu. sớm nay sương nhiều đấy nhỉ Đây này rồi ừ. Sương hơi bị nhiều đấy, rơi nhiều đấy Lạnh cao mà. Vàng về đấy, nghe tiếng xe máy, nghe chừng Win này, tình tình tình tình tình ấy giờ mua sắt về rồi vừa nhắc đến xong ờ, thế chuyện ngay đấy đúng vàng về thật mọi người đang đổ cái lim tô qua cửa sổ này, qua cái à, hành lang nhé mọi người xuống nhà bếp lim tô hai cửa sổ và bên trong là cửa buồng này. bên này một cái cửa nữa hành lang nữa một hai ba bốn năm sáu sáu lim tô chạy qua cửa chính nha mọi người nhé sau đó xây lên vài hàng gạch bốn hàng gạch nữa thì mình sẽ đổ rằng đổ rằng xung quanh toàn bộ khi đổ răng xong thì mình xây uh, lên ờ, bốn uh, hàng gạch nữa mình thu hồi nóc Đó là là là bắt đầu thu hồi nóc là vừa mình đặt đòn kèo rất là vừa tôi cũng là không vụ ai con ăn vụ ai tôi ta tay tôi xui lỗ tay nó ờ. chúc từ vụ ai tôi tay coi ôi lần lần cái gì cái cái tôi tay tôi tôi tay thở máu nữa yêu gì đó ra cái đấy coi ăn đâu này là cái tao có chỉ cái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 哈喽 저한테 잘못 부어. 야, 내 쟤한테 잘못 Nay thì mình à, mới đổ hết cái lim tô à, cửa sổ Đấy lại là hành lang mọi người nhé Chắc là phải, uh, kia Kia thì mình mới đổ được rằng những ngày trước mà Giang cũng muốn chia sẻ với mọi người là cái chỗ này này Cái chỗ mà hành lang đi vào bếp là mình cũng muốn làm cái phòng đây nữa Và cái ờ, xây một bức tường này này, bên đây này Để làm cái phòng Với lại một kia là bên phòng, bên kia là hai phòng Nhưng mà em vàng em bảo làm nó chật Hắn mong rồi là sau này em còn ờ, ấy Để nó rộng nên là mình mới bảo là cái phòng này để như này thì mình xem nó như kiểu rất không, không được đẹp đúng là mình ngăn từ đây là hành lang xuống xuống bếp bên này thì mình ngăn như này ngăn như này vào đến đây chỗ này vào cửa cho là một cái phòng ngủ nhưng mà em bảo để như này đâm ra là nhìn nó không không được đẹp cái phòng khách từ đấy rồi nó cái cửa buồng này thôi à, sau này thì mình cũng bảo à, vàng này sau này con lớn lên thì thôi để làm tạm như này sau này vàng có tiền đấy về ngăn phòng như này cũng được con này các con lớn con này ngăn phòng sau cũng được nhưng mà ngăn phòng sau thì mọi người cũng đơn giản thôi cũng uh, mình vả áo rồi để mình khoan cái khoan nhỏ là có thép mình bắt mỏ ở đây là mình xây lên thôi không mất bao nhiêu gạch ở cái này khoảng tầm ờ, năm sáu trăm viên. bây giờ mình cứ làm như này đã do là cái tiền nó cũng có hạn nên đâm là mình làm đấy Đấy thì ờ, cửa phòng đi vào thì vừa đổ lên tô chạy qua qua trên hàng 4 và hàng gạch bắt đầu mình mới rằng rằng toàn bộ mọi người nhé và chỗ cái cửa chính này thì mình có cái ô thoáng này ô thoáng là 20 cm ô thoáng nằm trên cái cánh cửa chính ô thoáng Rúi bây giờ trên mình là nó phải rơi vào 400 400 nghìn một cân đấy Không rẻ đâu con rúi Rúi rừng ấy Ờ à, Trước anh ờ, ấy ở trên ờ, Lạng Sơn với lại là là Điền Biên là anh mua 400 nghìn một, một cân rúi Đấy là cân cửa khẩu thôi anh ạ Ừ, đúng rồi, cửa khẩu cửa cải Trung Quốc Không, không rẻ đâu, đắt phết đấy đang định đi buôn dưới mà nó đắt quá đâu bố ờ à, vàng ấy không ấy thì chuyển gạch ra chỗ này đỡ đỡ đỡ, đỡ, đỡ va vào tường ấy khuôn khuôn dần ra ấy bảo vợ khuôn dần gạch ra đi bê ra đằng trước này. cất cái búa cái dao đi không là các con ờ, động vào đứt chân đứt tay Hôm nay ờ, đến làm nhà em Vàng là có công an viên ấy, đến động viên Vừa phải đảo vữa, vừa phải xúc vữa rồi là, là khuôn gạch là ờ, Công an viên ở thôn Ngọn Lành nhé mọi người nhé Em tên là Dơ Không phải là dơ bẩn đâu nhá Mọi người nghĩ là ấy chết nhỉ Dơ nhỉ mọi người này nghĩ là tiên là dơ cứ bảo dơ bẩn Đấy à, Công an viên dơ bẩn chết Công an viên này, công an thôn này Xóm này cũng phải đến giúp Ờ à, đúng rồi, tiếng kinh bẩn thôi nhưng mà mình sạch Cái lòng dạ mình sạch tốt hơn uh, mọi người à. Không uh, có tiền bạc thì giúp công sức Nhà em dơ thì ở trên này, dơ ở trên này đúng không nhỉ? Nhà em trên này đúng không? ở ngay đây đúng không lấy cái nào về xong lên nhà chơi hôm nào đấy bảo không về tối nay lên nhà nhậu ôi tối nay này anh phải về rồi không ở lại với mọi người được rồi Đấy vừa ừ. chém thế sao bảo được trước ờ, có ai gì bảo chú ờ, bảo ờ, vàng lấy vợ năm 16 tuổi không phải à vợ con mà cái ăn họ lớp ba ấy con này là ừ. chỉ có lớp ba thôi mà nó thì lớp ừ. Ờ, trẻ đi bây giờ nó không biết lớp nào chỉ đi lớp ba thôi à, đây. Ừ. nhưng mà đấy cái là vàng ấy vừa tuổi. nhưng mà mình phải nể vàng là học đến lớp 20 em mà đúng rồi cái người giao thông này mà không biết chữ nên mình không biết chữ thì mình học lớp 20 à, ờ, mình không biết chữ học lớp 20 à đi xuống à, Hà Nội à, các bác cứ bảo là vàng cứ bảo là cháu học hết lớp mấy cháu học hết lớp 20 Thế là các bác Hà Nội là cứ à, tưởng vàng học đến bằng tiến sĩ giáo sư không, biết chứ thì ừ. giao thông bảo là à giao thông bảo giao thông dư giao thông à. Đồng bảo là mày mày bây giờ thì mày bị phạt từ uh, trăm rưỡi trăm dưới trăm dưới là mình bảo là sáng nay mình vừa mất gần ba trăm dưới bây giờ lại mất á nó bảo là cái đấy bỏ hiểm là hết hợp sử dụng ừ. phải phạt tiền trăm rưỡi bảo là mình nghĩ là không phải cái đăng ký này à. là mình nghĩ xong là mình bảo là thế là phạt bao nhiêu nó bảo là trong dưới tất cả mình không có tiền ừ. nó bảo còn thằng cái đội nhóm kia về nó bảo là thế thì mày mày đi đâu về ừ. tao lệ về nó bảo đi tú lệ à thế chúng đi trăm dưới mình bảo không có tiền dạ, rồi dạ, dạ, ừ. do thằng, thằng cái động kia bảo thế mày mang mấy cái đăng ký ba cái mình cần ba cái đăng ký là mình không để lên là mình đi ờ, cái uh, mình đưa bảo hiểm là hết hạn rồi còn thực tế mình đi ra còn ờ, đúng 15 ngày nó mới hết hạn là mình cứ đi mình cứ đi là do tôi gặp do tôi bắt luôn ừ. à. À, làm tôi đấy kia ấy ờ. không phải đâu thằng cái đục kia về nó xem là kia không phải do thằng kia quên một vòng ở xe rồi ừ. nhưng mà hóa ra là nó không nhìn gió máy ừ. tức là nó không biết chuyến máy nữa <laughs> thế thì nó lại bảo mình là em tất cả bảo mày đi ờ, mày kia đăng ký bảo đi ba cái chưa xe nào ừ. Sao mà mày biết kiểu gì Tao học lớp 20 thì tao không biết cái gì đâu Tao học ấy là 20 đồng cái gì đâu Tao giao thôi thì không biết gì ừ. bảo là lớp 20 là lớp gì là anh Lớp 20 lớp gì Thằng cơ động kia bảo là lớp 20 cho là nó không học đâu Nó bảo Ơ thông cảm anh nhá Tao là lớp 20 gì tao biết Chúng mày phải thông cảm tao chứ tao không ừ. cảm mày á Ờ đúng rồi đúng rồi Gracias. 够怀念。 tính chưa? Ôi, vâng, học lớp 20 thì anh Giang sẽ học lớp 30 nếu gặp giao thông. Nhưng mà cùng với bảng nhân giai. Nơi <laughs> giao thông là không thể cãi anh được rồi. Thế là bảng học à, còn lớp 20 em học lớp 30 hơn nó là đúng rồi.

Đập cứ này là cứ ờ, xây là để đổ răng nhau nhá cứ này răng tường Yeah, ờ, cái răng tường này chắc này kia mình mới làm được để nó ấy đã khi mà dòng tường thì mình lên khoảng à, ba bốn hàng gạch năm hàng năm hàng gạch nữa mình sẽ thu hồi nóc chính là, là mình xây bằng này là thợ sẽ xây toàn bộ hết sau khi mà đổ lên tô xong thì à, xây bằng để, để à, chuẩn bị mình dòng tường đấy chút nữa thợ đủ thợ sẽ xây xong đến khu à, vực đằng tường à, còn hai vỉ bên đấy nhé hai vỉ bên đấy là hai hàng gạch nữa là xong xây xong đến à, khu vực à, đằng tường ấy mọi người nhé còn à, phía đằng trong này thì bốn góc tường thì à, mình phải tôn nền lên đấy nền lên cao thì là thợ sẽ bắt góc cân bằng góc tường để à, mai kia thì mình lên ờ, cho đất đổ vào phía bên trong nhà còn nền cho lên cao không là nước nó sẽ chảy vào nhà nó, thấm ấy xung quanh thì mình sẽ hạ thấp một chút và mình láng bó xung quanh và cái mái thì mình cũng ờ, nói luôn mọi người là dễ hình dung là thế này mái mình sẽ làm hàn ấy ra để nó thò ra rộng nước nó không hắt vào bây giờ chưa hình thành đôi khi là nói mình nó khó hiểu ấy khi nào mà căn nhà hoàn thiện mình đỡ nhìn hình dung nó dễ hơn phía bên kia là bếp rồi bếp với ờ, khu vực bếp lò bếp khói mình xây tum đấy cái tum bếp lò thông minh lên rằng trên này toàn bộ là sắt sắt phi 10 cái móng đợt trước mình ấy là rằng à, đĩa thì là mình à, dùng phi 12 à, trên bức tường này mình dùng hai cây rằng hai hai cây là phi, phi 10 toàn bộ phi 10 cho nó chắc khóa tường chắc là thợ được gần một hàng hai hàng nó xong rồi có lẽ là mình cũng ờ, xin phép được khép lại video của Giang Hàm này đây thôi để truyền tải tới mọi người biết về căn nhà em vào trong thời gian tới thì ờ, hoàn thiện đến đâu như thế nào và danh sách mạnh thường quân ủng hộ được bao nhiêu tiền và toàn bộ căn nhà hết bao nhiêu thì ờ, mình sẽ công khai ở cái video cuối cùng sau khi mà hoàn thiện toàn bộ căn nhà vào áo đầy đủ láng nền đầy đủ mình sẽ công khai cho mọi người biết ở chi tiết cụ thể cho mọi người là đỡ thắc mắc như này rất là Đấy. Thì để làm những cái việc này mà Giang làm mà không không ấy thì sau này bà con không tin tưởng mình cả trực tiếp là anh em thợ ở đây mọi người đây biết là mình lấy bao nhiêu tiền một khối cát bao nhiêu tiền một khối sỏi xi măng bao nhiêu tiền một tấn sắt bao nhiêu tiền một cây phi để cho mọi người à, biết được à, rõ thì có lẽ là Giang cũng à, xin phép được khép lại video của Giang ngày nay đây thôi à, xin hẹn tất cả mọi người là ở video tiếp theo nếu mọi người xem được ai chưa đăng ký thì hãy ấn cho ra một cái đăng ký nhớ ấn vào nút chuông để nhận được những thông báo video mới nhất trong khi mà mình đăng tải lên trên kênh à, xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé